nhạy của cánh 7955 để mà quay ta sẽ dập cho cây nhảy hai hạt nhảy dạ đây ạ sản phẩm dập rất là sắc ngọt không bị ba viêng không bị nổ nhôm hay nôi nhôm đấy cánh dập ke hạt nhảy ta dập có thể dập hạt nhảy cái nhảy hoặc em kiểu hai hạt chảy đấy cánh thôi, xin sinh năm năm quay tiếp theo nữa thì chúng ta có thể là đập ra đập sáu đó là đập Và ngay sau đây thì em sẽ ờ, dập thử một số dao để cho anh chị và các bạn có thể thấy rõ hơn hôm nay em sẽ dập ờ, cây nhạy của cánh hệ sinh pha 55 để mà quay ta sẽ dập cho cây nhạy hai hạt nhạy ra đây ạ sản phẩm dập rất là sắc ngọt ba bia tôi bị nổi nhôm hay nôi nhôm đấy cánh dập ke hạt nhảy ta dập có thể dập hạt nhảy hoặc cái nhảy hoặc cái kiểu hai hạt nhảy thì em sẽ dập ra số 6 là dập kẽ nhảy cho hệ lùa sĩ năm 5 ra này thì nó sẽ dập cho rất là đa năng cho hệ uh, cánh của PMA này cái các cạnh này đấy là cánh của răng ni này đây là rông cai cánh là rông cai đấy là cánh của hệ sĩ năm 55 lùa thì uh, à, các dao này nó sẽ có hai cái ốc hai cái hai bên này chúng ta muốn uh, sử dụng nào nhôm nào ta chỉ cần chỉnh cho cái ốc này nó vừa kít với bản nhôm ốc nó sẽ không đi để cho bản nhôm nó sẽ không di chuyển đây ạ đấy sản phẩm sản ra rất là sắc gọn đấy, rất là đẹp đấy, đây là của hệ sinh năm năm cánh đèn luồng còn em sẽ dập cho cái nhạy là đẹp hệ bắt cạnh hệ bắt cạnh cạnh của bài và tiếp theo nữa thì em sẽ dập ra số 29 dập ke nhảy cái này ra này chúng ta có thể là làm cái này hoặc cái vĩnh cửu có thể ờ, ra năm năm cánh mở quay hệ cửa sổ cửa sổ mở quay hệ năm năm đây ạ Đấy, rất là sắc ngọt bị nổ nhôm hay bị đôi nhôm Đấy chị thể nhìn thấy rõ hơn này Phẩm vâng, đây Bài tiếp theo nữa thì em sẽ dập cho bánh xe lùa C35 Bánh xe lùa C35 bánh xe đùa 955 Dạ vâng xin chào tất cả anh chị và các bạn đang xem kênh Dạ vâng tất cả anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Máy cắt hương CNC của em Khải Đây là một kênh trên youtube về tất cả những dòng sản phẩm máy làm cẩn hương của nhựa Vấn cạnh một kênh của Việt Nam hiện nay và Ngoài ra thì kênh này còn hỗ trợ với tất cả anh chị và các bạn và xử lý tình trạng của máy trong quá trình vận hành và sử dụng và ngày hôm nay thì uh, ờ, em xin giới thiệu tất cả anh chị và các bạn nay thì em sẽ đập ngày và ngày hôm nay thì em sẽ đập hộp một con máy cắt nhôm một con máy đột dập 29 dao thế hệ đời mới nhất của năm 2020 dùng con 29 dao này thì nó rất là đa năng nó dùng được cho tất cả các con 55 đến 93 Việt Pháp PMA Zima odovien, Yokai Windows đấy đối với con máy 29 dao này thì nó anh chị các bạn chỉ cần đầu tư một con máy thôi thì uh, sẽ tiết kiệm nhiên hơn là thay vì ngày hôm nay anh chị có thể là đầu tư ờ, được dập à, năm năm riêng này một tập chín ba riêng này hoặc là đầu tập của việt pháp này đấy thì mất ba con cái chi phí của nó rất là cao nhưng mà anh chị đầu tư một con máy như này thôi thì cái chi phí của nó sẽ giảm đi rất là nhiều và cái thứ hai nữa là nó sẽ giúp cho anh chị bạn uh, tiết kiệm diện tích đấy thay vì ngày hôm nay chúng ta trưng bày ba con máy ở đây thì chúng ta chỉ cần một con máy này thôi anh chị và bạn có thể làm được đầy đủ tất cả những cái nôm Đấy, rất đa dạng ứng dụng và ngày hôm nay thì trên thị trường thì ờ, khu vực miền Bắc cũng giống như khu vực miền Nam thì ờ, anh chị bạn đang ưa chuộng dòng này rất là nhiều và bên em có nhập về để ờ, phân phối như là giúp cho anh chị bạn tiết kiệm chi phí tiết kiệm đầu tư và tiết kiệm diện tích không gian và sau đây thì em sẽ bóc tem và đập hộp con máy này và sẽ giới thiệu chi tiết chức năng được giao cho anh chị và các bạn có thể lựa chọn hơn Thank you. Ờ, dạ vâng, và anh chị và bạn đã thấy đây là con máy độc tập 29 dao thì nó tập bằng hơi thì với thiết kế bầu hơi rất to và nó sẽ rất là khỏe nó sẽ giúp cho anh chị và bạn khi dập nó sẽ à, mặt cắt mặt được về vết dập sẽ sắc ngọt hơn rất là nhiều đấy và thứ hai nữa là cái chất lượng dao thép này của bên em sẽ, sẽ được tôi luyện và sẽ giúp cho anh chị và bạn cái độ bền độ sắc bén chúng ta làm việc lâu dài sẽ ổn định hơn không giống như những dòng hàng trong nước hàng Việt Nam thì giá thành nó sẽ rẻ hơn và chất lượng sẽ kém hơn rất là nhiều đấy và cái này còn dập hơi thì anh chị các bạn chỉ việc đấu vào hơi vào thôi sau đó là dập rất là sắc ngọt ạ rất là nhẹ nhàng đấy rất là nhẹ nhàng máy thì thiết kế sẽ được hai tầng tầng trên và tầng dưới đầy đủ 29 da và tôn thép à, rất là tốt đấy và sau đây thì em sẽ giới thiệu ờ, chi tiết đường dao để cho anh chị các bạn có thể thấy rõ hơn à, ờ, dạ vâng trước mặt anh chị và các bạn đây thì mặt bên này sẽ gồm có 7 dao ở tầng dưới à, dao thứ nhất là sẽ à, đột lỗ vít trong đầu dưới cây trơn tổng cây móc của hệ sinh Sifa 93 dao số 2 là đột lỗ vít ngoài đầu dưới cây móc của hệ sinh pha 93 à, dao số 3 là đột lỗ vít ngoài đầu dưới cây trơn sinh pha hệ sinh Sifa 93 dao số 4 đó là đột khung cánh đột ke nhảy khung và cánh của hệ siêu 55 hai hạt nhảy Đấy. và các dao này thì nếu như anh chị các bạn muốn dùng cây à, vĩnh cửu thì chúng ta hãy giáo tháo hai cái dao uh, siết đục giác ở phía sau này ra thì anh chị các bạn có thể là sẽ dùng được chúng ta sẽ dùng được hai cái dao là gọi là chuyển từ cây nhảy sang cây vĩnh cửu hoặc là chúng ta sẽ dùng hỏng cây nhảy Đấy, nó rất là đa năng rất là tiện lợi uh, dao tiếp theo dao số 5 đột à, bụng gân bột rộng bụng ra số 5 đột bụng cây trơn cây móc vệ sinh phạt trình ba ra số 6 à, đột cây nhảy cánh cửa nùa xin pha trí 5 năm đột uh, hệ cho hệ sinh răng ni nay ơ bma dùng cho ke từ năm đến ke 33 đây là đột cho hệ uh, cây nhảy hoặc là ke vĩnh cửu của hệ sinh pha 5 năm và của hệ bất cạnh ke ta dùng cái từ 25 đến cái 33 cho dao 2 số 6 này ạ à, vâng và tiếp theo nữa thì đến cái dao số 7 à, số 7 là dập à, hệ à, thoát nước bất, của khung bao bất kính khung bao cửa sổ à, hệ mở quay 755 và hệ 93 dao số 8 chúng ta cắt cân cây đứng khung ờ, bao của hệ lùa 9393 và dao số 9 thì chúng ta đột lỗ bắt vít lay cao thấp của hệ Sifa tiếng 3 à, sang mặt phía bên này thì sẽ gồm có bốn dao dao số 10 sang phía bên này thì chúng ta sẽ à, có dao số 10 cột cây nhảy cũng bao cửa sổ cho hệ sinh Sifa 87 và hệ 93 hệ 87 và hệ 55 dao số 11 đột nỗi thoát nước dây nùa rồi xin pha ba. tiếp theo thì dao ờ, số 12 dao số 12 là đột nỗ bắt vít dây uh, bằng của xin pha ba. dao số 13 đó là đột cây nhảy cánh của bên Pháp 4400 tiếp theo à, tiếp theo thì mặt bên này là sẽ giao số 14 là dập là thắt nước cửa nùa của hệ Sifa 55 của hệ Việt Pháp của hệ PMA hệ Zima Sifa 55 của hệ đột dập hệ thoát nước của hệ Sifa 55 và các hệ bên cạnh PMA Zima và cái ờ, tầng phía trên thì nó sẽ gồm có 5 dao nó ra dao số 15 thì là đột nỗ bắt vít ngang cây ờ, đột nỗ bắt vít đột nỗ bắt vít ngang trên cây móc trơn của hệ sinh Sifa 93 đa số 16 đột nỗ nùa vít ngang cây trơn cây móc cây đa số 16 đó là đột nỗ nùa vít ngang trên cây móc cây trơn của hệ pha lá số 17 đó là đột nỗ nùa vít ngang dưới 9393 lá số 18 đó là đột nỗ nùa vít ngang trên của 9393 lá số 19 thì lá số 19 ạ thì sẽ là dập cây nhảy cung cửa đi của hệ sinh pha 55 đột cây nhảy hoặc là cây vĩnh cửu của hệ sinh pha 55 một hạt nhảy và ra số 20 và sự ra số 20 đấy ạ áo số 20 thì ra dập cái nhảy khung cánh dập cái nhảy hoặc là ke vĩnh cửu khung cánh hệ bất cạnh như PMA, Zima, Việt Pháp, Lico, uh, ờ, Coai, đấy hoặc là Giang Ni, Dông Cai. Và tiếp theo thì ờ, chúng ta sẽ có các dao từ 21 đến 29 ra số 21 thì chúng ta sẽ dập ke nhảy hoặc là ke vĩ cửu của khung cánh hệ PMA 4500 ra số 22 dập uh, ke nhảy hoặc ke vĩ cửu hệ nùa bản nhỏ ke 22 ra số 23 đó là dập bánh xe nùa của hệ sinh pha 55 hàng nhập từ ra số 25 26 27 24 25 26 27 thì chúng ta sẽ gặp dập ốp hông cho các hệ nhôm như là Việt Pháp 4100 này Bảo hệ 93 này Hệ M5 này Đấy Và của hệ PMA Ra số 28 Dập vào Khung bao vách kính Ke nhảy Hoặc là ke vĩnh cửu Khung bao vách kính của hệ c 55 Và tiếp theo dao cuối cùng Ở phía bên này đây Là dao 29 Dao 29 này thì chúng ta sẽ dập ke nhảy hoặc ke vĩnh cửu Cánh cửa sổ mà quay cho hệ sinh pha 55 đấy Dạ vâng và vừa rồi thì uh, em cũng đã giới thiệu cho tất cả anh chị và các bạn tổng thể chi tiết từng dao gồm có 29 dao của con máy đột dập 29 dao Sinfa 5593 Việt Pháp Pema Zima đây là con da con máy đột dập rất là đa năng hàng nhập khẩu chính hãng của công ty Factor Việt Nam máy thì được thiết kế hệ thống bầu hơi này rất là to sẽ ờ, nực của nó dập sẽ khỏe hơn rất là nhiều và vết dập sẽ bị sẽ sắc ngọt hơn và đây là tem mát của công ty ờ, Factor Việt Nam hàng nhập khẩu đấy ngoài ra thì bên em đây thì còn có đầy đủ tất cả những dòng hàng như đồ dập cho hệ chuyên trẻ sinh năm năm đấy cho hệ ờ, Việt Pháp đồ dập ổ khóa hay là đồ dập 20 năm dao đấy và đây là tổng kho máy cắt nhôm hai đầu lớn nhất thị trường Việt Nam hiện nay có đầy đủ tất cả những dòng hàng từ máy cắt nhôm hai đầu s 88 cao cấp, máy cắt F99 hay là 99 CNC, máy 09S thay đố đột dập, đèn khí, phân khóa và đầy đột dập tiền lực, đầy đủ tất cả những phụ kiện của máy. À, anh chị và các bạn có nhu cầu đầu tư về máy nằm cửa nhôm cửa nhựa hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại ở phía bên trên màn hình liên hệ với lại em Khải 0936 497 456 hoặc một trong đến một trong hai cơ sở gần nhất khu vực phía Bắc bến xe Nghĩa Hà Đông Hà Nội khu vực phía Nam đó là gần công viên số Tiên quận 9 để được xem máy và test máy trực tiếp một lần nữa thì ờ, xin ờ, cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã bớt chút thời gian để xem những video của công ty bên em xin chào và hẹn gặp lại chúc anh chị và các bạn có một sức khỏe và nhận được nhiều công trình